chào anh ạ Chào em Đầu ờ, tiên em ờ, xin ờ, lại đón tiếp anh đã đến tới gian hàng của chúng em tại cuộc triển lãm ngày hôm nay Anh có thể giới thiệu đôi chút sơ qua về bản thân và công ty mình được không ạ? Anh tên là Hùng anh là giám đốc công ty quảng cáo Lê Việt Minh vâng ạ. thì trụ sở của anh làm ở ngõ 192 số 203 Lê Văn Tấn Trường Trinh Hà Nội dạ vâng ạ thì đơn vị anh thì hiện tại thì đang làm về cái lĩnh vực gì anh ạ à, đơn vị anh thì chuyên chính là chuyên về thi công biển bản, dạ vâng thì cũng hay à, chuyên làm alu dạ vâng anh có cái là anh à, làm thị trường của tất cả các cái tỉnh miền bắc này đấy ạ thực ra thị trường thì nó cũng nhiều đơn vị làm anh thì chỉ làm chung chung mấy tỉnh gần đây thôi dạ vâng ạ đấy. cảm ơn anh À, theo như em được biết ấy, thì anh là một trong những khách hàng thường xuyên sử dụng keo dán siêu dính 3D Bond bên em thì vậy anh có thể cho em biết vì sao anh lại lựa chọn sản phẩm bên em không ạ? trên thị trường bây giờ các sản phẩm keo thì à, Ờ, rất nhiều nhưng mà hay xảy ra những vấn đề lỗi thì à, mình qua những người bạn giới thiệu đã sử dụng keo bên bạn thì à, ờ, đã tư vấn và cho mình sử dụng cái keo 3T của bên bạn Thế vậy thì anh à, đã sử dụng cái keo dán siêu dính 3T Bond bên em rồi thì anh có thể cho em được biết rằng là anh có thể nói rõ hơn sự khác biệt giữa keo dính 3T Bond của bên em với các cái dòng keo trôi nổi ngoài thị trường khác không ạ? bây giờ trên thị trường cái keo ờ, trôi nổi ngoài thị trường rất nhiều và nó sẽ có điểm là nhanh bị giòn và nó kết dính không tốt còn keo 3T của bên bạn ấy thì là thứ nhất là bóp ra nó nhanh khô và dẻo và sự tạo sự gắn kết rất cao giá thành thì hợp lý cảm ơn anh đã đến với triển lãm và ghé thăm ờ, gian hàng bên em một lần nữa thay mặt cho ờ, công ty Tân Tiến Thành xin được kính chúc cho anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe chúc cho công ty anh luôn luôn phát triển phát triển hơn nữa vâng, anh cũng chúc công ty càng ngày càng ờ, phát triển dạ vâng xin cảm ơn ờ.